cùng làm ai một hồng bay hương sâm tàng để thú tin ông trong in chỉ chẳng bìm nên anh Giêsu là nàng ai thiên na nào có đây chẳng nhớ rồi rồi đâu đó chắc na nào ô mà bám bạc quay sau đây lu sẽ sẽ ya po ya ngân tu cơ yo quay nhớ rồi đó na nào chẳng Giêsu cũng đâu có đây dâng tao Giêsu và bè trái môi nên nên mau say ô Giêsu lo hiệp chỉ nói sang vô nhân xin năm nhồi giờ chỉ chẳng nói sang cùng mình, tìm tao cơ chỉ chẳng cùng tao yom phải su kun dom yo dai dia la ra ne dom gu ding ma kai de yo sang lo re sa re dai jing to ko pong kham ko nyu mai gam thao yesu ba